Đây trên các bạn đây tôi sẽ giới thiệu các bạn à, hướng các bạn cắt à, kiểu tóc under cắt không cần cữ. Nhưng bạn hãy chuẩn bị tông đơ. Tông đơ của mình có lớp này các bạn hãy à, nếu các bạn cắt ở tầng thấp thì các bạn hãy xoáy về nó thấp này, còn nếu các bạn muốn nó trắng hơn các bạn xoáy lên này. Và bây giờ chúng ta tiến hành cắt. Bây giờ bắt ông đầy thịt không mua làm này các bạn kê được và để thẳng lên tôi cắt cho phần cữ còn uh, các bạn nào cắt cữ quen thì các bạn cứ à, ờ, làm theo cái cách của mình dạ. ừ, à? bây giờ còn bọc ờ, ờ, mù các bạn kê được và để thẳng lên lên tay các bạn cầm chắc vào cầm chắc cái lược rồi các bạn đẩy cái tông này lên bạn quay lại tông phạt phạt cái tóc nó tông nó xuống của nó cái này khen được và các bạn không thấy hôm nay này à, tiền gà đấy gần triệu bạc nữa vừa thuốc vừa gà vừa cá mấy triệu bạc nữa mua gà thì chả tốn lắm mua gà bốn mươi năm bảy có sáu con dạ, gà được cũng được gà chưa phải là già nhưng mà gà đấy hay được rồi hay mà làm để sao gà bảo làm nếu mà làm đấy hôm nay bên nó cho bây giờ còn có một tháng nữa là tết gà chưa đến thì gà ngon rồi nhưng mà đang phải đấy nếu mà làm thế này thì em bắt cho là không có thôi chứ còn đâu bây giờ mà bảo em có gà là em có đấy mà em bắt cho tám năm mà gà con được rồi bây giờ không mình còn tăng nghìn cân thôi cái này các bạn để cái lược nó vát thế này gãy nó ra hất về đằng trước này cái, cái tay này nó vừa dẻo và tóc nó không không hút vào người chân các bạn trắng các bạn cũng vét vét này nó hất vào đây bây giờ một cái bài hát tương nguội để cô chân hết gầy ngoẹo hết cho ăn không đủ cứ cần cứ cần thì không được như gà trên thì cứ thóc cứ cần ăn không cần phải gì gà trên đấy chỉ cần tương ngoại nó không không phải nó không hao đấy đó mai bắt là hai cọ dòng từ trên quê về đây cô tô không tô năm nghìn tám mọi người tìm kiếm dần để đường lên năm nghìn năm không phải đâu nó phải là hai đại không lên cứ cờ cứ cờ tối mai thì cũng được rồi bạn đi thử cắt thẳng này rồi thì về cả đến đôi này mát thế này lúc 10 mét rồi này với lại nếu mà nó mát ý, nó đang nặng ấy còn là muốn ăn bây giờ mở tủ nó ra có vẻ các đồ trong tủ không muốn ăn gì ăn hết đi còn kia rồi các bạn muốn cắt cái chân được trắng hơn thì các bạn kích kích cái tông order của mình lên ở ờ, cái cỡ cao nhất à nó bảo thật là cái hạn tôi chúng mình đấy Đấy không? Thế nên chúng ta để ra uống nước đấy chúng ta đi xả Cẩn thận tiểu đường các Như người mẹ hai người về Cái cây đáng là con mạc người phải uống nhiều Rất tác dụng rất là nhiều chữa nhiều bệnh Đủ hết sạch hai cây rất đi Bây giờ để đâu thì nó có tác dụng nữa Thì là chặt cả cái trong ờ, bao tiếng xây ơi xây luôn Thì nó có tác dụng hát đơn đàn cũ đây cũng cũ Từ mưa này nó hết rồi Còn tốn ít rồi xanh Tốn lại tốn tí Cái to Rồi nó xây thì đường vừa Ngày mai nó đổ bê tông hết thì đường này rộng Mà may mà nó xây, xây mông nhanh không phải nay mai nó bán ở cái khu này nó lớn dần ra này còn cái đồ bé tí xây này đồ còn rộng cái gì không? Không, tóc này kiểu gì? Nhưng nhà nó cũng lấy đất ở cái bãi chưa lâu đấy do xanh đấy nhà nó không giảm phải chia cho nó trăm năm nhá. Đấy mất nhiều cái sống rồi. Bán đủ mà trước đấy bây giờ ai ai là vào người thì vào cho đi ở bởi vì là cũng có phân nô hết rồi bên đầu này có nhà con đầu này có nhà con ở giữa chỉ có rất là cháu ông này ừ. ông chả kể cái chỉ à, à? kể không rồi kể mẹ nó mắng kể kể luôn mấy mét ở trong khe đấy nhà nó đồng người là nó à, đất của kia rồi. thế nó không được gì à? nó xong rồi đây các bạn cạo nhé các bạn hãy dùng dao tem này để góc như này các bạn bẻ sợ là nó bay bẻ cạnh đi nó có hoạt động nhưng mà bám rồi các bạn đưa vào đây nhưng mà vẫn là một nhà các bạn đưa lên vào và khi các bạn cạo ấy thì hướng dẫn các bạn là dạ, dạ, dạ. cạo ngược lại cái nhưng mà vẫn kinh doanh nó liên quan thế nào các bạn hãy cạo ngược nhé Ủa sao 12 giờ rồi? Ủa sáng rồi bảo sắp 12 giờ? 12 giờ, kẹt 12 giờ nửa tiếng nữa nhiều lúc này hay là nghỉ đơn từ hai luôn lúc hôm nay mai là mai rồi là làm đâu thứ tư đi chị ngày năm ngày năm à thứ tư ngày tư ở nhà bài là tháng đầu mà thôi loanh quanh nào cám nào thuốc nào em mua còn ờ, việc đó chị bảo không mua thuốc của phòng nó đang cám như thế nào phòng uống nước phòng uống này thuốc phòng nó con con viên cái dài của nó xin bản con to số hai viên này thì nó cũng đi à không ăn đang ở nhà nó nhưng nó có điện nó đủ đầy đủ mình không có đủ là nó lạnh cái là nó đi ấy thấp như mình nhỉ đây